Bài toán, đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng CD dài 2cm. Hỏi đoạn thẳng AB gấp mấy lần đoạn thẳng CD? Các con cùng nhẩm lại đề bài một lần nữa, sau đó cùng phân tích với cô. Bài cho biết đoạn thẳng AB dài 6cm. Bài còn cho biết gì nữa nhỉ? Bài còn cho biết đoạn thẳng CD dài 2cm. Bài toán hỏi chúng mình điều gì? Đó là hỏi xem là đoạn AB gấp mấy lần đoạn CD. Muốn biết đoạn AB gấp mấy lần đoạn CD chúng mình cùng thử xem nhé. Nào, một lần CD, hai lần CD và ba lần CD. Các con đã thấy đoạn thẳng AB gấp mấy lần đoạn thẳng CD chưa? Đó là gấp 3 lần đấy. Nhưng làm thế nào để mình ra 3 lần? thì chúng mình sẽ làm như sau. Đoạn thẳng AB gấp đoạn thẳng CD số lần là lúc này các con chỉ việc lấy số lớn là AB là 6 cm chia cho số bé là 2 cm. Các con sẽ có đáp số là 3 lần và chúng mình ghi đáp số 3 lần. Như vậy muốn so sánh số này gấp số kia bao nhiêu lần thì ta chỉ việc lấy số lớn đem chia cho số bé. Các con nhớ chưa? Chúng mình cùng rút ra nhận xét. Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. Cô giáo nhắc lại một lần nữa. Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. Và bây giờ thì cô trò chúng mình cùng nhau đến với phần thử tài. Xem ai vận dụng kiến thức mà cô vừa dạy, trả lời nhanh chóng nhất nhé.